trong những cái thầu của anh á thì anh thấy là thầu kiến á là làm tương đối là ok thầu đó được anh chưa trả tiền nữa nói chung là ai mà đứng đòi tiền là được hết à một thằng nhận được triệu mấy mà làm 4 ngày là ngày khoảng chừng ờ, ba trăm bốn trăm bốn trăm cỡ đó đúng không lộn rồi sếp ơi hai sàn mà có ba thằng làm mà một ngày được một triệu mấy ngày á à đúng rồi ha bởi vì cái nguyên tắc làm phòng game của anh Di độc quyền luôn bảo đảm mày không ai có hết á unlock thảm và gỗ wow. nó sàn của là một là gỗ hai là gạch nó rất là sập và rất là clean thảm chứ không phải gạch sếp ơi một là gỗ hai là thảm nó lộn mày làm ghê mày <laughs> thằng vợ má thằng này nó nó quay phim hay mày ngồi mày số lưng hoài vậy À, chào mừng mấy em đến với uh, chương trình uh, vlog Quỳnh Như Nguyễn Và như đã hứa cho tụi em hôm nay anh chơi thầu khô máu Thầu thì nó có nhiều thầu lắm em Bữa nay anh sẽ chơi thầu thảm nè Đó Thầu thảm quận 9 nhớ chưa Hôm qua anh úp hai tấm hình hai tấm hình là à, cái sàn quận 9 của anh nó mỗi sàn nó khoảng chừng 250 mét vuông mét vuông thảm á thì hai sàn là 500 mét vuông đó cái ngội thầu của anh nó lấy 15 triệu tiền thợ cái mình nhắm đầu nó 15 triệu tiền thợ mà cái sàn đó thấy ba thằng lắp một thằng ba thằng nó lắp nó vừa lắp mà nó vừa chơi zalo hết hai ngày <laughs> rồi à, mà vậy thì à, ba thằng hai ngày có chỉ sáu thằng sáu thằng sáu thằng mà hai cái nó coi như 12 thằng 12 thằng mà nó lấy 15 triệu nó làm thơm mày ủa vậy vậy, vậy vậy vậy tính ra làm nó giàu hơn mấy ngồi nghe văn phòng đúng không nó làm hai ngày thì nó được uh, triệu mấy rồi đó đúng không 15 triệu ngày là là, là, là hai ngày ủa tao tính đúng mày sai hả không tính lại đi từ từ tao làm là tính lại nha ba thằng thợ mà một sàn nó nó làm dài lắm nó vừa vừa làm vừa chơi một sàn nó làm hai ngày đúng chưa mà nó làm hai sàn đúng chưa vậy tính ra là 4 ngày đúng không 4 ngày nhân 3 là 12 công đúng không 12 công 12 công mà mà mà mà mà mà nó nó nó làm 15 triệu làm triệu mấy một thằng một thằng nhận được triệu mấy một thằng nhận được triệu mấy mà làm 4 ngày là ngày khoảng chừng 300 400 400 có đó đúng không lộn rồi sếp ơi hai sàn mà có ba thằng làm mà một ngày được một triệu mấy ngày á à đúng rồi ha sao kỹ ta nên tao nói rối vô đó mày ơi <laughs> nó sẽ tự nhiên sao kỳ vậy vậy thằng tới triệu mấy lần hả một thằng một triệu mấy một ngày á sếp ơi một thằng triệu mấy ngày thằng được tới triệu mấy ngày sếp ừ đúng rồi ba thằng đúng rồi thằng triệu mấy ngày à, sao lương cao mày hay tao bị vũ hay là tại cái cái nghề này nó khó em cũng thấy khó mà khó khỉ gì mấy thảm cãi rồi thôi ba thảm gì nè nói cái, cái mẹ nó nhiều ngày nó chuyện đó tụi em biết rồi đó tụi anh không nói nữa mệt quá nhờ có ông thầu đang coi nó buồn <laughs> đúng không nhưng mà thầu này á thì cái em nó làm anh nhiều công trình lắm anh cúng cũng mấy tỷ rồi đó thầu á nhiều lắm làm gỗ làm bàn làm ghế làm lâm la hết đó xong rồi giờ kim luôn màn trải thảm nữa tại biết sao có cái màn trải thảm không tại vì á phòng game phải có thảm chứ phòng game lót gạch sao được ông nội phòng game của anh mà không thấy cái nào lót gạch hết á tại vì quan điểm của anh đã nói nói một lần nhà mãi mãi bây giờ gạch nhiêu mét từ 300 tới 500 ngàn mét chưa công đúng không bây giờ mày lót gạch vô á rồi bể thả tạ bể gạch sao cái đó, đó không được đúng không đợi về lót gạch không thả tạ lót gạch đi mốt nó cũng trầy gạch vậy cũng đâu được không không có giấy thương mại anh lót gỗ bởi vì cái nguyên tắc làm phòng game của anh Di độc quyền luôn bảo đảm mày không ai có hết á anh lót thảm và gỗ wow. anh lót thảm và gỗ thôi nó có những thằng nó đầu tư cái phòng game cái sàn của nó nhìn nó màu mè qua lá hẹ lắm em <laughs> nó vẽ này vẽ kia đồ lên nhìn ghê lắm nó nhưng mà sau một khoảng thời gian là cái như nó bông hết màu là nhìn thấy ốm nó còn cái sàn cái sàn của anh nó đơn giản nó sàn của anh là một là gỗ hai là gạch nó rất là sập và rất là clean đó nên tụi em vô thảm chứ không phải gạch sếp ơi một là gỗ hai là thảm nó lộn mày làm ghê mày không vợ má thằng này nó nó quay phim hay mày ngồi mày số lưng hoài vậy Ok Nên ở bên quận 9 của anh bốn sàn hai gỗ hai gạch Ủa lộn hai hai hai gỗ hai thảm Thảm này là thảm gạch này Tao nói lộn hoài Thảm này thảm gạch Thảm vuông vuông á miếng năm à, bốn miếng mét vuông á Thảm này nhập bên à, tàu á Nói luôn nhập bên tàu ở Việt Nam cũng có mấy ông báo giá nữa mà tôi thấy thôi thôi mệt quá tao nhập luôn mày tao bởi vậy anh mở cái phòng ra giang hồ rất kiếm ăn của anh được lắm nhiều thằng không ghét lắm chứ giận thật á thật, thật sự anh mở phòng ra tại vì anh cái gì anh nhập cũng được hết á anh thích thì nhập thôi à bữa hổm anh nhập thảm á anh nhập container về anh để anh làm ba bốn phòng luôn đó nên bây giờ phải thuê thằng nó ngồi nó nó nó, nó lót thảm cho anh đó thì thuê cái đội này lót thảm nó lót ra cái hình như vậy đó đây nó lót ra cái hình nữa xong rồi nó đòi tiền mà anh ơi à, giờ trả trả được không mấy em trả được không giờ tụi em comment vô nhìn hình tụi em thấy trả được không nhiều khi cũng sôi máu lắm chứ mà giờ là mình mình gặp thầu của mình mình sực nó mình la nó thì nó lý do lý trấu nó này nọ kia nó nói là thôi anh ơi giờ để dơ luôn đi chứ giờ lao chi mốt rồi anh đi ra đi vô nó dơ nữa nói cũng có lý mà nghe thì nó lại không có lý nó nói thì đúng về hiện tượng mà nó sai về bản chất em hiểu không tức là bây giờ mày bàn giao cho tao thì mày phải bàn giao sạch cái đã rồi còn thằng nào đi dơ chặt giòn đó sao còn <laughs> đằng này á nó nói vậy đó tại cái phần ban công ở ngoài anh chưa làm cái phần ban công nó chưa làm cái phần ban công anh rất là nhức đầu mấy em anh nhìn ban công má ơi ban công nó phẳng lì nhìn nó yếu yếu sao á hồi hồi trước cái ban công nhìn anh anh rất là rất là suy nghĩ phần mặt tiền á mặt tiền quận chính á cái giải pháp nó nó nó nó làm cho anh đau đầu quá cái mặt tiền quận chính khi nó lên hình rồi đó nó lên form rồi đó nhìn thấy nó yếu yếu nó mang tính chất ghim nó kiếm chữ nhát cũng có chỗ nhát chữ luôn á hề luôn mà mặc cái cây gặp cái cây to đùng ở trước nhà nữa nó mát kinh khủng nó cho em với mặt phiền luôn em hôm em đi ngang quận chín nó nhiều khi kiếm nhà không ra đó có cây che đó nên bây giờ á cái quận chín á anh đang suy nghĩ là phải làm cho nó giật ra giật vô giật ra giật vô cho nó mặt tiền nó có khối nó nó có khối thì nó nó chưa có hoàn thiện phần mặt tiền đó nên bây giờ cái bọn thảm mà nó lau sạch á thì á mấy thằng làm mặt tiền nó đi ra đi vô giờ thảm của nó nó nó không chịu nó đưa anh cái ờ, thảm mẹ toàn xi măng không vậy đó đóng rác còn chưa đổ nữa nhắc tới đóng rác mới nhớ trời ơi má không có con khứa nào không biết không phe mình hay phe giặt nữa nó đốt rác trước nhà tao mày nó đốt rác mà nóng luôn á không biết nào đốt nó đốt mà cái lúc đó là cái dòng cái cái cái máy mỹ của anh nó, nó đang chỉ xe tải về cái máy mỹ của anh nó về đường bảy xong chỉ về quận chín đó nó đốt rác mà rác cháy rồi muốn tưởng nó cháy cái xe luôn chơi vậy đó mấy em đó chơi vậy đó thôi quay lại à, anh làm phòng gym á anh cũng tiết kiệm được nhiều thứ lắm đó nha tại vì sao tại vì thảm là anh nhập anh thảm anh nhập chứ thảm anh không có không không, không có mua ở việt nam mày ơi mấy, mấy, mấy cái đồ này anh nghĩ chắc nó cũng mày có cái màu tàu thôi à nó, nó anh không có mua ở việt nam thảm này anh, anh, anh nhập hết có dù mà thảm của anh nó lấp dễ ẹt mà sao lấy công cao vậy nó lấy cao lắm nó lấy 15 triệu đó mà cái thảm của anh không có miếng keo nào đó wow. chơi keo là dơ rồi xưa ba hôi gình ai chơi đúng không mấy em sẽ th th thấy là mấy cái thằng mà trải thảm á nó đi một lớp keo ở dưới nó định nó thảm lên xong lái xe nó cán trời ơi má độc hại lắm ông ơi dính vô mấy keo chuột đó trời ơi <laughs> độc hại kinh khủng luôn á mỗi lần á ở bên bình tân anh nè cái cái cái thảm lúc đầu là có làm keo đi ngang phát gì không nổi nó hôi bà cố luôn mùi keo mà còn thảm của anh là anh là thảm thân thiện môi trường anh là chơi không có keo mà ở dưới nó bắt bằng mấy ốc bốn ốc đúng không bốn ốc ví dụ như đây hai miếng thảm đi kịch phát một tôi bay trên nó thấy đâu ở dưới mặt dưới nè nó con ốc là tức là tụi nó ghép thôi tụi nó lấy tụi lấy nó lấy ốc để ra lấy thảm lấy chân đặt lên lấy thảm đặt lên lấy chân đặt xuống kịch kịch kịch là xong rồi đó là xong rồi đó thảm anh lắp rất nhanh và tháo rất dễ thay cũng dễ luôn nữa thay dễ lắm móc miếng nào hư lấy thay miếng đó thôi à nó là cái thảm đó là thảm chịu lực thảm à, à, cao, cao su này nọ kia đơn giản thôi anh làm sàn nó chỉ vậy đó em mà nở lòng nào à, chém anh nó chém 15 triệu ông nội ơi mà cái công trình quận chính của anh đó hôm nay á nó đang bị nó đang bị kẹt nó đang bị kẹt thầu mấy em anh nói thì cái kinh nghiệm này kinh nghiệm xương máu luôn ông không nói là không được bây giờ á mà muốn á mà công việc nó nhanh á thì phải là vậy bên bển nó có một, à, thằng thầu tổng mình đi họp với thầu tổng á mình đi phải phải cho nó hàng nó amino kem rồi vô má mày uống hai này vô người ta không trái điên nổi để chi vậy chỉ đạo công việc cho nó nhanh đúng không để chỉ đạo công việc cho nó nhanh chứ bây giờ á nói thôi giờ à, thằng gỗ đợi kiếm kiếm đợi thằng sơn sơn đợi thằng la phong la phong đợi quét sàn quét sàn đợi thằng hồ vòng vòng đó mày đợi chừng nào xong vòng vòng đó mày để chừng nào xong thôi giờ mày thà cho mày này đi mày ngồi uống mày là tỉnh táo tập trung deadline rút xuống deadline rút xuống chứ chứ bây giờ á mày thấy không mấy cái nhà nó xây á lúc mà lên tấm lên nhanh lắm lúc mà lên tấm lên siêu nhanh mà lúc mà nó xong cái nhà nó siêu lâu luôn nó bị kẹt tùm lum tùm đùn đùn đùn trong đó đó tại vì khi mà tụi em xây nhà phần thô á là khi trong quá trình xây phần thô á là cái công việc nó có con thầu một thôi à con thầu con thầu xây, xây dựng nó làm với anh kéo sắt thằng thầu là thằng bê tông đúng không chứ thằng kéo sắt thằng kéo sắt cũng lắm kêu ngoài vô em mà kéo tao sàn này hai ngày xong sắt đi rồi tao đổ bê tông đơn giản ông mới xong rồi còn vô cái trong cái nhà đó nào là chống thấm chống dột chống lũng rồi bả ma tích rồi sơn rồi thạch cao rồi tường rồi trần rồi phen ống nước lắp dây điện bóng đèn được trời đất ơi mày thấy không bây giờ quận chính của anh chưa xong nữa đâu mới lắp xong bóng đèn bây giờ đang bị kẹt cái gì đang bị kẹt mặt tiền nó tú tát cái sân mà chưa xong chừng nào mày hỏi tao quận 9 chừng nào khai trương mày đi ngang mày thấy cái sân nó đẹp đi biết cần khai trương rồi đó mà cái sân bây giờ nó còn chưa làm được nữa nó còn ở nó bây giờ quận 7 hả bây giờ quận 7 nè nó mới gửi hình nè chỗ nhìn ngổ ngang chưa đâu ra đâu hết tối ngày lên lên mạng hỏi anh Di ơi chừng nào quận 7 khai trương chừng nào quận 7 khai trương ai biết nào khai trương nên mệt lắm nên chán lắm khi mà tụi em xây dựng một cái nhà đó là chắc chắn là tụi em bạc đầu đúng không mà kiểu gì thầu nó chả ăn trên đầu trên cổ nhưng mà cái thằng nào nó thương mình á thì nó ăn chút đỉnh thôi còn thằng nào á mà nó cơ hội á thì nó cạp một khúc luôn đúng không mà thầu nó có nhiều loại thầu lắm trời ơi bữa nay kìa chuyển tiền cho con điện thông minh không biết nó làm được khỉ gì chưa chuyển xong rồi mình gọi điện thoại nó mình nói ê làm được gì chưa kêu chuyển tiền hoài vậy nó nói nè em lắp cho anh được mấy máng nhựa rồi ủa má bà gai không ủa bà lắp máy máng nhựa rồi ừ, điện, điện thông minh nằm chỗ nào điện thông minh nó nằm ở thông minh anh <laughs> nói rất tù tượng luôn chả biết sao đó để tìm hiểu lại để tìm hiểu lại có thằng sàn gỗ á thằng sàn gỗ thì thằng đó nó làm tương đối dễ thương thằng sàn gỗ này á thì nói chung mà chả muốn nói nữa mẹ nói tới gặp thằng thằng thằng, thằng bố nào cũng sợ vợ nhiều khi làm ăn đó mình nói chuyện nặng nề thì tội nghiệp người ta nhưng mà cái thằng đó nó sợ vợ lắm mày ơi trời đất ơi nhìn để hầm rau ria rồi nhìn men như trương phi vậy nha vậy mà sợ vợ à, vậy để em hỏi vợ em cái à, vụ này để em hỏi vợ em cái vào được anh anh để em em làm ok hết em hỏi qua vợ em cái vợ tính tiền vợ báo giá vợ sức quá đơn vợ lo từ a tới z thằng chồng đi thi công đó làm sàn gỗ cho anh á chuyển chuyển chuyển hết gỗ về quận chính rồi rồi chuyển hết vỏ gỗ quận chính rồi xong rồi mới đòi tiền anh à, vậy thì được vậy thì được đó trong ờ, trong những cái thầu của anh á thì anh thấy là thầu kiến á là làm tương đối là ok nên mấy em nào có công trình về kiến á mà lớn lớn á thì anh có thể giới thiệu còn đương nhiên là mấy cái nhân kiến tủ thuốc này không ai làm đâu mày ơi thầu nó không làm đó làm kiến si pha loại lớn cửa hệ cửa đồ dách giết rồi tất cả mọi thứ á thầu đó được anh chưa trả tiền nữa nói chung là ai mà đứng đòi tiền là được hết à còn ông nào mà cái mà cứ gặp anh Duy Nguyễn mà thôi đòi tiền anh ơi chuyển khoản cho em nó dẹp mẹ đi là đánh giá mấy này năng lực không có năng lực không có tức là tiền vốn không có đó tiền vốn không có làm ức chế lắm em đúng không thí dụ tính năng nó ra làm sao chưa biết nhưng mà trong cái quá trình làm nó cù nhây cái kiểu mà không cái cái, cái người đi làm không có tiền rất bực mình và khó chịu đó tụi em chưa, gặp thì tụi em chưa biết anh thấy vậy đó chán quá trời mưa trời gió quốc khánh quốc lễ lum la hết trơn các cội không biết tụi em giờ sao chứ anh giờ anh mệt quá mấy em giờ đâu kiếm cái gì chơi mới đi massage nữa ta mà tóm lại vẫn giờ vẫn tức thằng thảm nha ông mà tức thảm mà chém quá mai mốt để kêu th ờ, thầu khác rồi lại trải thảm á có người rồi có người nói lên post trên facebook rồi nói anh ơi kêu em đi này nọ em tới em làm free cho anh là làm cho idol làm vui rồi không biết nói thiệt không hay là nó xạo đây còn quận chín nữa ủa lộn quận 7 chứ quận bảy của anh cũng cũng y chang quận chín cũng thảm cũng thiết vậy đó nhưng mà sau này á anh à, bên quận à, quận 9 à, với quận 7 nó sẽ có một khu đó là khu không phận sự miễn giàu dành cho BT thôi khách thường không được vô luôn lúc đó sẽ cho BT tập dàn máy chạy bộ son không có tập dàn speed được chung với khách thường nữa tập chung khách thường này nọ nó nó nó nó không có được chuyên nghiệp và nó không được sang lắm á nên sau này anh sẽ tính là một khu chạy dành cho BT thôi mới nghỉ thà sáng nè để giờ làm thử mệt quá nói chung mình cũng không có chuyện gì đâu mấy em ơi chia sẻ chút xíu về ờ, chuyện xây nhà xây gỗ này nọ đó nói chung mà báo cáo tiến độ cho mấy bạn hiểu để mấy bạn chừng đừng có sốt ruột quá về mấy cái ờ, bên ờ, bên bên quận chín quận 7 nha rồi xong rồi đó nghĩ đó hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài ba triệu